Bác Hồ cả cuộc đời là dành cho dân cho nước Bác không có hạnh phúc riêng tư Bác hy sinh cả hạnh phúc riêng tư Vì hạnh phúc lớn của cả dân tộc 30 năm sóng gió Đi tìm đường cứu nước Lúc bác đi rời bến cảng nhà rồng ở Sài Gòn đấy Có 21 tuổi Với tên là Nguyễn Tất Thành và khi trở về Bắc Bó Cao Bằng đã 51 tuổi, tức là năm 1941, 30 năm ở nước ngoài, lăn lộn trong phong trào đấu tranh, Bác Hồ có mặt ở các châu lục, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Dấu chân của bác đã đặt đến 30 nước và vùng lãnh thổ khác nhau.